Ví dụ số 1 của chúng ta với nội dung như sau là cho 22,4 lít khí hydro tác dụng với 16,8 lít khí oxy. Biết rằng các khí này đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và A. Yêu cầu chúng ta là phải tính được khối lượng nước thu được và B. Yêu cầu chúng ta là cần dùng bao nhiêu lít khí oxy để có thể tạo ra tiếng nổ mạnh nhất với lượng hydro ở trên. Được chưa nhỉ? Với bài toán này thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai ý Tuy nhiên phương trình khoa học chúng ta chỉ có một thôi Được chưa? Vậy thì chúng ta hãy cùng thầy Duy là uh, xem lại là để xử lý cái bài toán này thì chúng ta cần những cái gì các em nhé Bài toán ở ví dụ số 1 Được chưa? Ví dụ số 1 Nào phương trình hóa học nào Của chúng ta là hydro tác dụng với oxy ở nhiệt độ cao sinh ra sản phẩm là H2O đúng không? Cân bằng. Luôn luôn phải nhớ yếu tố cân bằng nhé bởi vì khi chúng ta cân bằng mà cân bằng sai hoặc là thiếu cân bằng thì cái việc tính toán của chúng ta sẽ gần như là vô nghĩa. Được chưa? Lưu ý giúp thầy. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tính được cái uh, thể tích của hydro và oxy là 22,4 và 16,8 thì chúng ta phải chuyển đổi nó thành số mol đúng không ạ? Vậy thì